à, và ngoài những cái tính năng hiện có ở trên Zalo ờ, OA như hiện tại thì à, để à, ừ, cải tiến và um, hỗ trợ được doanh nghiệp nhiều hơn á, thì Zalo AI có sẽ uh, ra mắt nhiều cái tính năng mới để hỗ trợ cho phía doanh nghiệp của mình chăm sóc khách hàng và khách hàng cũng có thể tương tác dễ dàng hơn với Zalo AI. Cái tính năng sắp ra mắt ở đây là tính năng gọi thoại là giúp um, là một cái tính năng mà cho phép OA của mình nhận cuộc gọi từ những người dùng Zalo luôn à, và với cái tính năng này á thì à, phía doanh nghiệp của mình có thể thiết lập là à, cái khung giờ để mình nhận cuộc gọi ví dụ như chỉ có từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều doanh nghiệp của mình mới có người nhận cuộc gọi thôi thì mình có thể hoàn toàn thiết lập được và mình cũng có thể thiết lập lại cái người có thể thực hiện cuộc gọi đến trang OA của mình ví dụ như là mình thiết lập là uh, chỉ có những người đã quan tâm cái trang OA mới có thể gọi được hay là cho cả những người chưa quan tâm cái trang OA cũng có thể gọi điện được à, và ví dụ như là trong cái thời gian mà mình không có trực uh, trực uh, điện thoại ở trên OA á thì uh, doanh nghiệp có thể là mình tải một cái cái đoạn thu âm uh, để trả lời tự động khi mà ngoài giờ làm việc khi mà khách hàng gọi tới thì họ cũng nhận được cái uh, cái, cái trả lời tự động này à, và mình có thể là à, khi mà thực hiện cuộc gọi á, thì à, doanh nghiệp mình vô quản lý thì mình có thể là um, mình có thể um, đem lại cái lịch sử cuộc gọi và cái kết quả của mình uh, cái um, báo cáo cái cuộc gọi của mình như thế nào uh, nhân viên của mình đã chăm sóc khách hàng ra sao thì mình hoàn toàn có thể uh, đem lại cái phần kết quả lịch sử này thì cái tính năng này á, thì hiện tại là mình sẽ uh, sớm ra mắt vào khoảng tháng 9 uh, ờ, và để được uh, trải nghiệm cái tính năng này thì các anh chị có thể là um, đăng ký tại cái đường link là uh, bitly.com việt zalo a ship gạch minicon À, và một cái tính năng nữa đó là cái tính năng chat ngay à, cái tính năng này nó Ờ, giúp doanh nghiệp của mình có thể là uh, chat tiếp với khách hàng à, hoặc là những cái khách hàng mà chưa quan tâm cái trang KOI của mình đó có thể là chat trực tiếp với à, với doanh nghiệp luôn thì à, hiện tính năng này thì cũng sẽ được à, sớm ra mắt đến à, quý doanh nghiệp à, và khi mà cái KOI của mình đã được à, mở cái tính năng chat ngay á thì à, nó sẽ nằm có cái nút gọi à, cái nút à, à, cái biểu tượng à, nhắn á, nằm kế bên cái nút quan tâm thì à, à, nhưng mà người người dùng Zalo á, họ vào trong cái trang doanh nghiệp của mình họ sẽ thấy được cái nút này và họ có thể tương tác trực tiếp ở trên um, uh, ờ, OA và tôi cần quan tâm à, tại vì đối với có nhiều cái khách hàng là họ cần biết thông tin nhiều hơn à, trước khi họ quyết định quan tâm một cái trang quay nào đó thì họ vào cái phần chat ngay này và họ có thể là tương tác trực tiếp với phía doanh nghiệp à, sau đó doanh nghiệp của mình hỗ trợ chăm sóc và cung cấp thông tin đó, thì um, uh, doanh nghiệp của um, thì ờ, khách hàng đó họ mới là cảm thấy là cái những thông tin mà doanh nghiệp cung cấp có cần thiết hay không um, uh, có cần thiết hay không thì họ sẽ quan tâm sâu uh, và uh, sau khi hiểu rõ được những cái tính năng mà Zalo uh, OA đang cung cấp cho phía doanh nghiệp thì uh, làm sao để mình có thể là phát triển và tiếp cận cái OA của uh, cái OA của mình tiếp cận được nhiều người hơn uh, và có nhiều người quan tâm cái trang OA của mình hơn thì mình sẽ đi qua cái phần là uh, ờ, các cách tăng cái lượng quan tâm cho cái trang Zalo OA của mình à, thì sẽ có những cái cách miễn phí và những cái cách tính phí đối với những cái cách miễn phí thì Zalo uh, ai đang hỗ trợ là uh, mời người quan tâm Zalo uh, uh, và mình chỉ mời được những người uh, là bạn bè của admin uh, admin của cái trang OA á thì uh, mỗi ngày thì mình chỉ có ha, tối đa là 20 uh, ờ, tin nhắn mình chỉ có có thể mời tối đa là 20 người quan tâm cái trang OA của mình um, và một cái cách miễn phí đó nữa là mọi cái trang OA á, đều có một cái mã uh, QR code uh, và một cái đường link URL cho cái trang OA của mình thì các anh chị có thể tận dụng cái mã này mình có thể um, listing trên những cái kênh truyền thông khác của doanh nghiệp như là website nè um, uh, mình in trên banner uh, mình có thể in trên uh, tờ rơi là mình in ở cái standy ở cái cơ sở kinh doanh của mình á thì khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ và họ có thể scan cái mã code này để quan tâm ngược lại cái trang web của mình giúp cho chuyển đổi của mình từ offline lên online và ngược lại